Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực quản lý vận hành trạm biến áp và giảm thiểu tổn thất điện năng từ công trình điện thuộc diện khách hàng quản lý, đến nay, Điện lực Văn Giang không chỉ hoàn thành công tác thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ các trạm biến áp thuộc đơn vị quản lý mà còn hoàn thành công tác này với hệ thống điện do các tổ chức, doanh nghiệp quản lý vận hành. Đây là một trong những buổi làm việc cuối kế hoạch thí nghiệm và sửa chữa định kỳ đối với các trạm biến áp trong năm 2022 do khách hàng quản lý vận hành. Theo đó, điện lực đã được khách hàng đánh giá tốt từ thái độ phục vụ đến việc quản lý vận hành lưới điện. Trong trước đây thì là điện lực bên phía công ty không ký cái vận hành à, quản lý vận hành ấy thì là trong quá trình xử lý là rất khó khăn tại vì nó liên quan đến cao thế. Từ khi ký kết hợp đồng với cả điện lực Văn Giang ấy thì Ờ, định kỳ đến kiểm tra thì sẽ phát hiện được sớm được những khiếm khuyết có vấn đề gì mà phát sinh thì là điện lực Ban Giang là đã ờ, phối hợp với cả công ty để khắc phục được những cái khuyến khiếp đó để đảm bảo cho lưới điện vận hành tốt. Với 191 trên 205 khách hàng có tài sản là hệ thống điện chiếm trên 93%. Đây cũng là tỷ lệ cho thấy sự tín nhiệm của các khách hàng dành cho điện lực Ban Giang. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây mất kiểm soát tổn thất điện năng đối với hệ thống điện do khách hàng quản lý. Qua đó, giúp điện lực Văn Giang giảm tổn thất điện năng ở mức lý tưởng là 2,9% trong năm nay. Cũng ờ, tập trung đầu tư mua sắm các cái ờ, thiết bị công nghệ cao để phục vụ công tác ờ, quản lý vận hành cho tới nay thì tổn thất điện năng của đã tiệm cận tổn thất kỹ thuật như là kiểm tra các cái trạm biến áp chuyên dùng là tài sản của khách hàng Đấy, được ờ, ký hợp đồng thuê bao quản lý vận hành, phát hiện sớm các khiếm khuyết trong công tác vận hành, giảm thiểu các nguy cơ gây sự cố, đảm bảo ổn định cung cấp điện cho khách hàng và qua đó thì nâng cái độ hài lòng của khách hàng. Điện lực Văn Giang hiện đang quản lý vận hành gần 700 km đường dây truyền tải, 329 trạm biến áp chuyên dùng với tổng công suất là hơn 313.000 kVA. Đơn vị hiện đang có gần 57.160 khách hàng sử dụng điện.